À, xin chào à, chị Lê Vân Hôm nay có dịp là Phước Sửu à, ghé đến ờ, khu Nam Sài Gòn à, ghé đến một cái giảng rất đặc biệt mà chị Lê Vân sắp giới thiệu cho Phước Sửu Thì à, được biết chị Lê Vân là cũng hoạt động trong nghề môi giới cũng được à, hơn 10 năm rồi phải không chị? À, cũng bán rất là nhiều dòng sản phẩm và điều đặc biệt là chị Lê Vân là một cái chuyên viên tư vấn những cái căn hộ cao cấp tại khu Nam thì à, gần đây á, là em cũng là một cái chuyên viên tư vấn bất động sản nhưng mà em nghe nói là có thông tin về một cái dự án mới dự án tên là Sentosa thì à, khách hàng của em nè ngay chợ chính em cũng thắc mắc tại sao một những cái căn hộ gọi là 10 13 hơn 13 năm rồi à, không có thể hình thành mà bây giờ gọi là được hồi sinh thì chị có thể nói cho em biết được là cái dự án này ở đâu và à, do tập đoàn nào hồi sinh nó được hay không chị? Thì à, dự án The Grand, uh, The Grand Sentosa à, nó tọa lạc ngay cái à, vị trí của giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ thì hiện tại nó đang được à, hồi sinh bởi à, đơn vị phát triển là Novaland thì à, cái dự án này à, mặc dù là đã đứng 13 năm rồi nhưng mà với kỳ vọng là lần này chủ đầu tư Novaland á, sẽ phát triển thành công cái dự án này hồi sinh dạ. lại phong chị đúng rồi em à, nghe nói là hồi sinh là em nghe cũng rất là hấp dẫn bởi vì nó là một cái dự án rất là đẹp nó là tâm điểm của cái nhà bè và quận 7 bởi vì khi mà từ quận 7 mình bước sang nhà bè là gặp ngay cái dự liền luôn một dự em thấy rất là đẹp chị ạ à. à, gần như là ba mặt giáp con đường này gần như là mặt tiền Nguyễn Văn Linh luôn nè mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và mặt tiền mà chị Lê ờ, Văn Lương, ừ, Lê Văn Lương luôn gần vâng à, Lê Văn Lương luôn dạ, và một cái con đường mà bắt ngang từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang à, Lê Văn Lương nữa là gần như là bốn mặt đường luôn chị ạ. À đó à, đặc biệt nữa là dự án có hai mặt giáp sông nữa đó nên là hả cái vị trí này là cực đắc địa luôn nhưng mà chị Lê Vân với Phước Sửu đi đi à, để cảm nhận thấy được cái dự án này có khả năng hình thành hay không mà trong khi á, là ở đây là những cái à, à cái lốc căn hộ này chị Lê Vân nó đã xây dựng 13 năm rồi và liệu chị Lê Vân ừ, có nghĩ là đây là nó đã xuống cấp rồi mà khi khách hàng mua vào ở như vậy đó thì nó có ảnh hưởng gì đến kết cấu về xây dựng hoặc là sau này mình sử dụng hay không chị Lê Vân? một ờ, kiến trúc sư họ họ họ thiết kế lên một dự án thì ờ, không thể nào là chỉ trong vòng vài năm mà cái ờ, cái tắt được đó. Rồi, nói như trường Lê Vân á là nó rất là khó xuống cấp bởi vì là à, kết cấu xây dựng vẫn là một, có một cái thiết kế rất là chắc vững chắc rồi phong chị thì à, dạ, giống giống như à, giống như phước sửu đang à, với chị lê vân đang đứng à, là ở đây là gần như hoàn thành xong phần thô rồi có một số lốc là gần như đào ốp kiến luôn rồi và gọi là sơn chép bữa rồi có những uh, lốc là đã gọi là ừ, hoàn thiện như là mặt ngoài luôn rồi phong không chị đúng rồi thì uh, nói như chị Lê Vân cũng đúng là coi như là nó cũng giảm một phần gọi là uh, xuống cấp của dự án và coi như là cũng đảm bảo được cái, cái công trình uh, thi công và uh, cái tiến độ uh, như vậy á, là uh, cũng có thể là đem đến cho sự khách hàng sự yên tâm và nghe phước nghe mọi người đang có nói là tài nguyên là một cái công ty rất là được vừa rồi là phát triển dự án này rất là rầm rộ và cái kết cấu xây dựng rất là tốt sau khi mà hoàn trả cho à, khách hàng và à, trả những cái phần à, à, vốn góp và phần lãi thì à, dự án này á, là cũng à, uh, khách hàng cũng rất là yên tâm và không có ai phàn nàn phải không chị đúng rồi Đấy. thì đó là cũng là một cái à, tâm điểm để cho khách hàng yên tâm hơn về cái chủ đầu tư trước và một cái uh, điều đặc biệt là một cái tập đoàn mới tập đoàn Novaland à, phát triển dự án này thì uh, nghe đâu á, là sắp tới mình không cần đi Singapore nữa chị à, Lê Vân mà mình có thể tới Sentosa để mình trải nghiệm tất cả những cái tiện ích ở tại tại Sentosa thì chị Vân có thể là nói sơ qua về những cái tiện ích mà Sentosa à, gọi là đang dần hình thành à, tại khu Nam Sài Gòn được hay không? À, cái tiện ích đặc biệt nhất á, của à, của cái à, dự án à, Sentosa này là nằm ngay cái vị trí bến thuyền bến thuyền chị ha bến thuyền và ở đây cũng có ờ, khu nhặt nước luôn à cách đây 2 năm đó chị cách đây 2 năm em nhớ không lầm là em có qua đây em xem nhặt nước rồi có đúng phải chỗ này không chị đúng rồi đúng là tại dáng này luôn phải không à, với ờ, cộng thêm với hồ bơi với diện tổng diện tích là hơn 2.000 mét vuông đó cực lớn thì có thể nói đây là một cái dự án đặc biệt tại khu vực nhà bè mà trước giờ chưa có dự án nào có nên là Ờ, chị nghĩ là ở cái ờ, thời điểm này á dự án ờ, Grand Sentosa xuất hiện rất là phù hợp và hợp lý nữa Chị ơi, em đang đã thắc mắc rất là nhiều căn hộ Ngay cả em là một cư dân sắp tới của dự án uh, Celesta Thì bây giờ cho em hỏi là vấn đề về cái chỗ bãi đầu xe thì đối với cái giảng này có đáp ứng được à, cho cư dân là cái bãi đồ xe à, à cho tất cả cư dân và khi mà những khách hàng à, tới đây tham quan những cái sâu nhạc hay không? À, được chứ, tại vì à, à dự án của chúng ta là được à, thiết kế tới hai tầng hầm, hai tầng tất hầm. cả các lốc đều thông nhau hết luôn, đó, nên là đương nhiên là sẽ đảm bảo được là mỗi một căn hộ có một chỗ đậu xe rồi rồi nghe đâu là lên đến 8.000 mét vuông gọi là à, diện tích à, bãi đồ xe phải không? à, 80 ngàn mét vuông luôn hả chị như vậy là à, con số à, và cái diện tích mà gọi là bãi đậu xe khá nhiều nên nó là không có gọi là phải suy nghĩ về cái vấn đề này à, chị Lê Vân ơi à, một cái giảng rất là đặc biệt nhưng mà Phước Sửu khi mà đi qua đây á vào buổi chiều đó chị Lê Vân thì nó sẽ bị kẹt xe ngay cái chỗ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh và cái dọc theo cái đường Nguyễn Hữu Thọ nó chưa mở rộng nên buổi chiều xe rất là nhiều và đặc biệt á là à, xe container đó chị thì à, khu Nam sắp tới có những cái công trình nào mà để hạn chế được cái vấn đề này hay không chị ạ? À? thì hiện tại chúng ta cũng đã thấy là cái uh, uh, giao lộ của giữa Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ sắp tới sẽ được thông xe rồi cái hầm chui phải không chị à em thấy nó đang làm đó đúng rồi à, thứ hai nữa là uh, cái uh, uh, tuyến metro số 4 á, trong tương lai nó cũng uh, sắp phải khởi công chuẩn bị khởi công rồi à, nên là thêm hai cái yếu tố đó thì nó cũng giúp giảm bớt cái tình trạng kẹt xe còn xe công thì còn xe container ờ, thì biết sao không tại vì hiện tại á, những cái cảng ờ, hiện tại những cái cảng ờ, ngay tại khu quận 7 á khu Tân Thuận á thì sẽ dời được sẽ được dời về cảng Hiệp Phước rồi à sẽ dời tất cả các cảng về Hiệp Phước đúng rồi à, thì cái tuyến đường vành đai ba tuyến đường vành đai ba thì ngày mai mốt là cái xe container nó sẽ đi nói như chị Lê Vân là đã gỡ rối cho Phước Sửu và những khách hàng của Phước Sửu đang quan tâm thứ nhất là tình trạng kẹt xe của khu Nam nó sẽ biến mất đi và nó không còn nữa à, khi mà những cái cơ sở hạ tầng tại khu Nam nó đang gọi là phát triển và cái một cái điều đặc biệt là một cái tâm điểm một cái dự án gọi là có 102 ở tại khu Nam đó là Grand Sentosa theo một cái là phong cách thiết kế của Singapore là chuẩn là một công viên Sentosa à, gọi là rất là nổi tiếng tại uh, Singapore phải không và cái thứ ba là một cái vị trí gọi là rất là mát mẻ gọi là quanh năm là mát mẻ luôn bởi vì là hai mặt giáp sông và đây là những con sông lớn phải không chị đúng rồi sông lớn làm cho Sentosa trở nên một cái bức tranh sinh động và gọi là ừ, rất là đẹp và ừ, một à, trong một cái khu đô thị à, ở đây và có một cái điều mà Phước Sửu đang chọn và đặt mua những cái sản phẩm tại à, cung đường Nguyễn Hữu Thọ bởi vì dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là không hề có nhà dân luôn chị dọc theo đây là nó là những cái dự án thôi và những dự án là hình thành lên rất là đẹp và Phú Long nó đang ờ, gọi là uh, ví cái con đường Nguyễn Hữu Thọ giống như là một thành phố rồng à, gọi là thành phố rồng bởi vì nó trải dài à, hơn chục cây số à, và từ cái vị trí này để đi đến một cái cao tốc Bến Lức Long Thành là, tò, là tầm khoảng hơn 10 cây số mình có thể di chuyển về miền Trung và miền Tây phải không chị? Đúng rồi. À, thì um, với cái cái vị trí như vậy thì chị có thể nói sơ qua một vài cái sản phẩm mà của Sentosa sắp tới đang triển khai được hay không? Ở đây là có những cái loại hình sản phẩm nào? À, à, loại hình sản phẩm của bên The ờ, Grand Sentosa gồm à, những cái căn căn hộ rồi ờ, shop house, à, penthouse và khách sạn 5 sao thì cái căn, loại căn hộ một phòng ngủ á, nó sẽ bao ờ, gồm diện tích từ 42 ờ, à, cho đến 50 mét vuông hai phòng ngủ thì nó sẽ bao gồm từ 58 ờ, à, đến 93 mét vuông và ba phòng ngủ nó sẽ từ là 100 à, cho đến 145 mét vuông Wow, nhiều ha à, rất là nhiều loại sản phẩm mình nghe đâu Phước Sửu đang nói là có những hình thành những nơi khách sạn năm sao trong cái khu đô thị này luôn không chị? Đúng rồi, đúng rồi. À. Là khi khi mà những hàng có nhu cầu á thì đến đây nó sẽ cầu lại vì là nó như một cái đảo quốc vậy đó cái dự án của mình nó giống như một đảo quốc rồi à, nó có tiện ích là gồm có à, bến thuyền rồi khu nhạc nước nữa nó sẽ thu hút rất là nhiều khách về à, sàn ở đây quá nhiều sản phẩm và quá nhiều tiện ích và một cái vị trí kết nối vô cùng thuận tiện thì à, hãy alo cho Phước Sửu à, và chị Lê Vân để cho cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin về dự án. Đúng rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà.